Rồi thân chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat. À, ờ, trong cái video này thì tiếp tục cái hành trình á, làm sao đó để giúp cho bạn có thể tạo được 1.000 đô la thu nhập đầu tiên à, từ internet và với cái kinh nghiệm dường như bằng không thì đây chính là cái một cái website mà Sơn cũng mới tạo ra để cho các bạn nếu như bạn muốn đăng ký cái bộ ờ, video để hướng dẫn cho từng bước một để tạo ra được hàng ngàn đô la thu nhập từ trực tuyến à, từ Nguyễn Tùng Sơn và tôi sẽ trực, trực tiếp là người hướng dẫn và giúp đỡ cho các bạn làm thế nào để đạt được điều này đó và dường như bạn không cần phải có kinh nghiệm trước đây đó và thì bạn chỉ cần điền cái email của mình vào ờ, ở khung phía bên dưới thì cái bài học sẽ được ngay lập tức gửi cho bạn thì cái này nó sẽ được miễn phí cho bạn nha nhưng trong thời gian tới thì tôi sẽ không có còn miễn phí nó nữa và đâu đó chỉ giới hạn khoảng 100 người thôi à, nếu như còn 27 suất cuối cùng thôi nếu như bạn muốn quan tâm ấy, thì hãy đăng ký cái chương trình này ở đường link mô tả phía bên dưới video và bên cạnh đó nếu như bạn đã quan tâm về những cái cách uh, kiếm tiền từ Clickbank và cũng như là cái hành trình mà làm sao đó từ Sơn uh, kiếm được uh, từ con số 0 uh, và đến từ cái việc đấy mình có thể kiếm được 1.000 đô la thu nhập một ngày trên internet và trong cái chương trình này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một từng bước một và tôi sẽ chính là cái người mà thực hiện cùng với các bạn đó, và tôi không chỉ chỉ cho các bạn không mà tôi sẽ là người thực hiện à, ví là tuần này tôi sẽ có một vài chiến lược và sau đó thì tuần sau tôi sẽ lại đúc kết lại tôi sẽ báo cáo lại và xem rằng cái cái cách đó có hiệu quả hay không hay là chưa hiệu quả và cái tuần tiếp theo thì cái plan của tôi sẽ là gì để cho các bạn hãy nhìn thấy được cái cách làm cụ thể hơn và bạn sẽ nhìn thấy được ờ, từng bước một còn trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn á, cái cách làm sao đó để chúng ta có thể chọn ra được một cái sản phẩm khi mà chúng ta mới bắt đầu kinh doanh trên Clickbank và như bạn đã thấy rồi á, thì trên Clickbank á, nó có rất nhiều những sản phẩm những cái ngách khác nhau đó, mỗi một cái sản phẩm mỗi một cái ngách lớn như vậy thì bên trong á nó lại có những cái ngách nhỏ khác nữa và cái lời khuyên ở đây của tôi thì bạn hãy xem rằng liệu rằng bạn đang đam mê về cái ngách nào đang đam mê về sản phẩm nào bạn đang thích thú với những sản phẩm nào ở trên Clickbank như vậy đó, ví dụ là về những cái sản phẩm á về computer internet hay là cooking hay là về marketing business hay là về education rất là nhiều những ngách khác nhau đó thì bạn thích cái nào bạn yêu mến cái lĩnh vực nào thì bạn có thể uh, lựa chọn cái cái đó để bắt đầu để mình học cái cách làm ok chưa nào và một vài những cái ngách mà chúng ta có thể bắt đầu nó dễ dàng hơn ví dụ như là health infinite này à, đây là một cái chủ đề mà dường như nó rất là uh, nhiều người uh, Mỹ người ta đang rất quan tâm bởi vì cái thị phần uh, bên Mỹ thì người ta gặp vấn đề bị béo phì này thì làm sao đó họ rất là quan tâm đến cái cái cách để giảm cân à, và về những cái chủ đề về self help này trong những self help này thì có những cái ngách về hẹn hò À, về cái cách làm sao để giữ được cái hôn nhân của mình hạnh phúc thì giả sử đi bây giờ tôi sẽ bấm vào cái chủ đề về marriage and relationship thì trong chủ đề này đây là một cái chủ đề mà tôi cũng rất là thích đó, và mình có thể lựa chọn một vài những cái chỉ số ở đây cái chỉ số và nó chúng ta sẽ có một cái bộ lọc ví dụ như là gravity đây là cái đây là cái chỉ số mà chúng ta có thể lựa chọn được xem rằng là cái sản phẩm nào đang bán chạy trong thời gian vừa qua à, trên Clickbank đó tiếp theo đây là một cái sản đây là một cái mà chúng ta sẽ được bao nhiêu uh, hoa hồng ở trên Clickbank họ trả về chúng ta thì đây là cái bộ lọc nhưng thường thì về sau này tôi cũng không có để uh, chỉnh cái bộ lọc này nhiều lắm uh, một vài cái quan tâm ở đây là uh, đầu tiên là tôi sẽ lựa chọn rằng là về cái tiếng Anh uh, còn những cái tiếng khác thì tôi sẽ không có marketing và một uh, và cái yếu tố dưới này view là cái sản phẩm này là uh, nó mua được một lần này hay là uh, mua recurring recurring tức là họ sẽ mua hàng tháng nếu như giả sử họ mua sản phẩm là mua hàng tháng á, thì chúng ta sẽ được hoa hồng hàng tháng đó. hay là sản phẩm này có được dùng thử một đô hay không thì cái này thì mình ờ, không có để ý lắm đó. Sơn hay chọn một cái này đó là cái sản phẩm này bắt buộc á, phải có một cái trang để hỗ trợ cho cái người làm affiliate cho những người làm về marketing rồi thì bây giờ Sơn giả sử Sơn kéo lên trên theo những cái chỉ số uh, phổ biến popular đó popular cái độ phổ biến của nó thì bây giờ giả sử đây Sơn đã chọn cái đầu tiên đó, cái sản phẩm này bây giờ mình vào thử xem rằng nó đang bán cái gì đó và trong cái chương trình này thì nó là một cái chương trình á my name is James cái chương trình của ông này á, đó là về cái cách làm sao đó để giải quyết được cái vấn đề mà um, sao nào à, ví dụ như là bây giờ chúng ta không có biết được rằng ông đang nói cái gì thì chúng ta có thể đưa qua Google dịch đúng không nào đó mình thoải mái vào ví dụ như bây giờ mình đâu cần phải giỏi tiếng Anh đâu các bạn không cần phải giỏi tiếng Anh không rồi đưa vào dịch đó thì bây giờ ông nói bằng Ờ, cái nỗi ám ảnh thầm kín của những cái anh chàng và những cái chuyển đổi đáng kinh ngạc với cái giao uh, những những cái cách làm sao để quan hệ uh, tình cảm với cái người phụ nữ uh, quan hệ tình cảm không phải quan hệ tình dục đâu nha các bạn đó và cái sản phẩm này thì cái khả năng là commission nó lên tới 90 phần trăm đấy và nó có khả năng tỷ lệ chuyển đổi rất cao và trong thời gian vừa qua nó đã bán được 119 đơn thì tức là cái sản phẩm này cái khả năng chuyển đổi cực kỳ cao này chúng ta bán sản phẩm này là 46 đô và Ờ, chúng ta sẽ nhận được hoa hồng là 46 đô rất tuyệt vời đúng không nào thì vừa nãy Sơn có chọn một cái cái là đó là nó phải có cái chương trình hỗ trợ cho cái người làm affiliate thì khi mà chúng ta bấm vào đây này thì dường như nó có hết tất cả mọi thứ và đây chính xác là cái điều rất tuyệt vời từ Clickbank các bạn đó thì Sơn cho các bạn nhìn thấy nha đó ở đây nó cũng nói ra một vài những sản phẩm này của trong cái, cái, cái của cái ông này thì khi sau khi ông bán cái sản phẩm đồ phễu là 47 đô thì ông ấy bán sản phẩm tiếp theo là 97 đô đó sau đó ông ấy tiếp theo bán sản phẩm tiếp theo nữa là 67 đô và tiếp theo nữa là sản phẩm 29 đô thì ờ, ông ấy liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục ông up sale hay down sale liên tục thì chúng ta cái việc của chúng ta đơn giản thôi là chúng ta chỉ cần nó có một cái lưu lượng traffic ở đây giống như hôm bữa Sơn đã chia sẻ với các bạn ở đó lưu lượng traffic ở đây sau đó mình sẽ chuyển về cái cái sale đầu tiên này thì khi mà sale đầu tiên là được xử lý rồi thì tự nhiên các sale khác á, thì do cái ông nhà cung cấp này ông ấy làm hết cho mình đó, mình chỉ cần tìm được khách hàng đầu tiên thôi rất đơn giản các bạn đó rồi thì vào trong này nó sẽ có một vài cái hỗ trợ cho mình ví dụ cái banner này khi mà chúng ta đăng website thì nó sẽ có một cái kích thước banner uh, rất là đẹp rồi đó, có sẵn hết rồi đó, có hình ảnh có sẵn có kích thước có sẵn đó, thì chúng ta cần điền cái email vào thì ông sẽ gửi cho mình còn ví dụ là mình không có muốn điền email thì mình bấm vào skip mà thì nó sẽ tự uh, uh, nó tới cái trang tiếp theo hay là một vài cái là gọi là sample uh, sample email đó thì khi mà cái sample email đây đó là những cái mẫu email có sẵn rồi thì bây giờ là mình không cần phải ngồi nghĩ nữa các bạn chả cần phải ngồi nghĩ nữa thì bây giờ nó có những cái mẫu email có sẵn rồi ví dụ là đây là email ngày 1 đó giả sử đây như vậy thì nó sẽ có những cái tiêu đề có sẵn tiêu đề mẫu ờ, rồi những cái bài viết mẫu sau đó ông ấy bảo rằng mình chèn link vào chỗ nào chỗ hợp lý đây thì mình sẽ chèn link vào cái chỗ đó mà ông nói cái link là cái gì sửa ra làm sao ông cũng nói cái link đây dĩ nhiên là link affiliate của mình nha các bạn đó đây là email ngày số 2 sau đó email ngày số 3 email số ngày số 4 email tới ngày số 9 thì ông ấy viết hết cho mình rồi thì có phải là thay vì mình còn phải ngồi tự nghĩ cái này đó thì khi mà chúng ta làm kinh doanh Clickbank á, thì nó có sẵn hết chúng ta không cần phải ngồi nghĩ nữa các bạn Nó giả sử bạn giỏi thì bạn có thể là tái chế nó lại cho nó phù hợp với cái văn phong của mình thôi đó còn nếu như mà mình cảm thấy nó ổn rồi thì thôi cũng được các bạn đó ngoài ra là ông còn cho mình một vài cái banner này đó những cái banner này được thiết kế có sẵn rồi rất đẹp không không và ông đưa cho mình cái banner uh, phù hợp với nhiều kiểu ông ấy test và đo lường rất là nhiều kiểu khác nhau đó và mình thấy cái nào phù hợp nhất để mình đưa lên website của mình để mình quảng bá thì tất cả mọi thứ nó đều được uh, miễn phí và mình chỉ cần copy cái đường link này thôi và sau đó chúng ta thả vào trên cái website của mình giao diện website của mình thì nó sẽ ra được những hình này được chưa rất là nhiều cái có sẵn hết rồi mình không cần phải ngồi tạo ra nữa hay là ông sẽ ông sẽ uh, đề xuất cho mình một vài những cái cái cách để mình ờ, trả phí quảng cáo làm sao cho nó hiệu quả nhất trên những cái kênh nào không ví dụ như đây uh, sử dụng text ad đi thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái text á, là cái dạng chữ gì không uh, để mình chạy quảng cáo trên ờ, Google AdWords hay là trên Bing nó có sẵn hết rồi thì thay vì mình phải ngồi tạo ra thì nó có ông ấy ngồi nghĩ ra những cái hiệu quả nhất cho mình đó rất tuyệt vời đúng không nào hay là mình ra thử một sản phẩm khác đi sản phẩm thứ hai thì chẳng hạn mình xem nó là sản phẩm gì đó mình ở đây thì chúng ta có thể coi một vài những cái tiêu chí để xem rằng cái sản phẩm có ok không được chưa Ờ, thì, cái tiêu chí của sơn đó, là các bạn có thể ghi chép lại ví dụ là mình phải coi cái self page của nó nó có đẹp hay không giao diện có thân thiện hay không đó, và nếu như mà mình ưu tiên á, thì mình nên ưu tiên là những cái self page nào á, nó vừa có ờ, video mà vừa có vừa có văn bản luôn thì cái có người thì người ta thích coi video cũng có người người ta thích coi văn bản thì cái này bạn phải lưu ý nha đó, thì trong cái trang self page đấy nó có rất là hay là nó có sẵn rồi giả sử đi thì mình sẽ lựa chọn đây này đó cái trang sell page này là chỉ có video mặc định thôi đó, thì nó rất là nhàm chán đúng không nào và người ta phải coi cái video này đó là sự như vậy thì người ta phải coi hết cái video đó thì nó mới tới cái phần giá tiền nhưng mình hoàn toàn có thể lựa chọn à ví dụ đây này uh, vừa có văn bản mà vừa có video thì như nào đây thì mình sẽ bấm một nút coi sự coi thử nha đó thì đây là mình vừa có văn bản vừa có văn bản mà vừa có video thì có nhiều người người thấy coi văn bản người ta kéo xuống dưới kéo xuống dưới kéo xuống dưới và sau đó tới cái phần đặt mua hàng đó đặt mua hàng đấy thì bạn nhìn thấy chưa nào thì nó rất là rõ ràng như vậy rồi thì mình sẽ lựa chọn nó một trong hai cái đó có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác nhau để mình có thể lựa chọn nhưng ở đây là Sơn hay để ý tới cái việc là mình phải có là vừa có văn bản và vừa có video sau đó là mình đề xuất mình bán cái này à, và bên cạnh đó thì có một vài nhà cung cấp á, họ rất tốt bụng nha họ sẽ tạo ra sẵn cho các bạn đó là là quà miễn phí luôn à, ví dụ như bây giờ bạn hoàn toàn có thể là à, gửi quà miễn phí tới cho khách hàng của bạn sau đó tiếp theo là những cái những cái email à, để mình à, chốt đơn à, và nó có tạo ra hết rồi thì bây giờ là mình chỉ cần copy và pass thôi copy và pass và làm theo nó thôi chứ mình không cần phải ngồi tái chế ra nữa nên nó rất đơn giản để làm được chưa nào và đó là một vài những cái tiêu chí để mình lựa chọn sản phẩm thì bạn hãy nhớ rằng là có một cái lưu ý nữa đó là mình hạn chế những cái sản phẩm nào đó mà nó là trading à, những cái trading hoặc là forex thì những cái sản phẩm này cái khả năng refund rất cao à, khả năng refund rất cao khả năng trả lại hàng rất là cao mà khi mà mình bị trả lại hàng á, thì cái ông Clickbank á, ông sẽ đánh giá các tài khoản mình không tốt và có thể là ông ấy sẽ không cho mình kinh doanh trên Clickbank nữa đó nên mình hãy lưu ý những cái điều này và cái sell page đó nó phải đẹp à, nó có đẹp có hình có chữ Ờ, và có video thì đây là một vài những cái mà tiêu chí thì mình lựa chọn một sao page đẹp và bên cạnh đó hãy nhớ này ở đây này phải bắt buộc phải có một cái công cụ hỗ trợ cho cái người làm affiliate thì như vậy thì mình không giỏi tiếng Anh nhưng mình vẫn có thể làm được hết đó thì bạn nó muốn chọn đó, ờ, cái mà hỗ trợ cho người affiliate thì nó luôn ở phía bên dưới này đó là affiliate pay này đó được chưa nào thì trong quá trình mà các bạn đang coi video của tôi thì các bạn có thể là mình vừa coi và mình vừa thực hành luôn mình vừa coi mình vừa thực hành cái cách làm nữa làm sao không Ừ, thì ở đây những cái video tiếp theo tôi chỉ cho các bạn hướng dẫn cho bạn chi tiết hơn ok chưa nào còn muốn bạn uh, còn nếu như bạn muốn nhận được cái bộ video miễn phí của tôi uh, thì các bạn hãy vào đường link ở phần mô tả phía bên dưới để được nhận những cái bộ khóa học về hướng dẫn cách để mình có thể kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank và cái này là hoàn toàn miễn phí nha và bây giờ nó chỉ còn giới hạn cho một vài người nữa thôi thì hãy nhanh tay để mình uh, tham gia vào cái chương trình này thì tôi sẽ dạy cho các bạn uh, từ A đến Z cái cách mà tôi đang làm hiệu quả nhất đó, làm sao có thể kiếm được 1.000 đô la từ trên Internet Ok và video này thì tôi sẽ xin dừng ờ, tại đây và chúc các bạn thành công và các bạn sẽ mau chóng kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ Internet ờ, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video thì đừng quên bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi nào á, thì hãy comment bên dưới ờ, video này để tôi có thể trả lời nó cho bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại